yêu anh để không chịu những nỗi buồn yêu anh để không nước mắt hay dòng yêu anh để không chịu những tổn thương để mỗi khi mưa rơi trong lòng đừng cố liễu em trao tình yêu vội vàng đến vậy rồi cách xa mới chút cai vã thành xa làng anh không hận em cũng chẳng trách em chỉ tiếc thương với chút thất vọng về nơi em mưa ơi mưa đừng rơi để nụ cười nắp sau bờ môi cứ đồng đêm nỗi buồn để nghẹn ngào mỗi khi đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đôi được chi chiều ngoài nước mắt cùng những nỗi buồn cơn mơ thêm nặng hạt người vội vàng sánh đôi cùng ai những năm tháng mắt nồng đánh ngâm ngồi đứng nhìn xa mãi khi đã muốn lìa xa thì hàng ngàn lý do đặt xa. rời xa tại sao mù quang đến vậy chẳng nghĩ suy trao hết niềm tin để ngỡ ngàng cơn mưa chiều nay lạnh buốt đến vậy ngồi giữa bao la những nỗi buồn cùng vậy quanh bưởi mưa đừng đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đôi được chi ô ngoài nước bát cùng những nỗi buồn cơn mưa đêm nặng hạt người vội vàng sánh đôi cùng ai những năm tháng mất nồng đánh ngâm vui đứng nhìn xa mãi khi đã muốn lìa xa thì hàng ngàn lý em rời xa anh mưa ơi mưa đừng rơi để nụ cười nắp sau bờ môi cứ đong đếm nỗi buồn để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối cho đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đôi được chi chiều đã muốn lìa xa thì hàng ngàn lý do đã xa cứ vội vàng em rời xa anh cứ vội vàng ta rời xa nhau